hay đầu khác này rất dễ rất đơn giản đó nó rất là mới đó. không có từ nha đó đó anh em xẹt nhở nhẹ thôi cho anh em xem này đó có từ rồi nhá rất là mạnh Xin chào anh em đã quay trở lại với ờ, kênh youtube của shop linh kiện DIY nha Hôm nay thì bên mình tiếp tục ờ, về thêm một vài cái sản phẩm mới này Có máy hút bụi, có đèn pin này, có mũi taro Có mũi vít hàng bãi cân ký nha Đặc biệt là lô vít này, nó rất đẹp anh em ạ Nó có rất là nhiều các cái phụ kiện đầu chuyển rồi đầu nối dài ở trong mấy cái lô trước thì ờ, nhiều anh em hỏi nhưng mà vì là cái số lượng của nó không nhiều nên mình không nhận nhá trước thì chủ yếu là mũi vít thôi còn lô này thì nó rất là nhiều các cái loại phụ kiện đầu chuyển chút nữa thì mình sẽ chi tiết cho anh em thì uh, trước khi bắt đầu video thì mình cũng xin uh, thông báo đến toàn thể anh em trong kênh là trong những ngày gần đây mình đã nhận được hai cái tin nhắn của hai vị khách người ta báo là người ta bị lừa đảo có một cái đối tượng là họ đọc bình luận nó đọc bình luận đó. mình xin phép anh em là mình sẽ gọi cái thằng này là nó nha nó đọc cái bình luận ở trên uh, kênh của mình những cái bình luận mà anh em để lại á sau đó là liên hệ với anh em để nó chốt đơn đó nó yêu cầu anh em chuyển khoản trước anh em chuyển khoản rồi là nó chặn tài khoản không liên hệ được nữa đó với cái thủ đoạn như vậy là nó đã lừa được ít nhất là hai người rồi không biết là coi anh em nào bị bị dính nữa không thì mình không biết thì mình cũng xin ờ, thông báo với anh em là tất cả sản phẩm của bên mình là đều không cần chuyển khoản đặt cọc hay gì hết mình ở đây mình chỉ ship COD tức là anh em nhận hàng anh em xem đúng hàng anh em trả tiền không cần chuyển khoản trước chỉ ngoại trừ những anh em nào mà mua hàng xỉ số lượng nhiều thì mình sẽ yêu cầu anh em đặt cọc trước một chút nhưng mà hai cái số điện thoại mà yêu cầu đặt cọc sẽ chính là hai số điện thoại anh em đang thấy trên màn hình là hai số điện thoại của bên mình ngoài ra thì cái thông tin tài khoản ngân hàng của mình thì mình còn để ở bên website nữa đó còn những cái số điện thoại khác mà liên hệ cho anh em là đều là giả mạo có thể là nó cũng có những cái sản phẩm như thế này nó liên hệ tới nó nhưng mà nó giao không đúng hàng cho anh em sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của mình hoặc là nó yêu cầu anh em chuyển khoản trước sau khi nhận được tiền rồi thì nó ôm tiền nó chạy luôn đó mình cũng xin ờ, thông báo đến anh em như vậy để anh em ờ, có thể ờ, phòng tránh nha rồi ok quay lại chủ đề ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu video thì anh em cho mình xin một like nhá cũng như là anh em chuyện nào chưa đăng ký kênh thì anh em có thể bấm vào nút đăng ký và nhấn vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi mình đăng tải sản phẩm mới nhất nhé đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái lô vít cân ký trước nha thì hôm nay bên mình mới về được thêm khoảng à, hơn 100 kg nhưng mà là hàng tuyển chọn rất đẹp đến từ các cái hãng như là Dewatt này Bốt này Makita này và cái um, cả iWin nữa và cái tình trạng chung của nó là đều bị lỗi đa phần là bị những cái lỗi nhỏ ví dụ như lỗi về logo này đó không có logo nên là được nhà máy đem ra bán à, thanh lý giá rẻ đó hôm nay thì nó về à, cái ngoại hình này của nó thì anh em nhìn là nó hơi cũ cũ dơ dơ thế này thôi nhưng mà anh em ờ, vệ sinh lại bằng ờ, dầu hôi là nó sẽ rất là sạch sẽ nha do là người ta đổ một cái lớp dầu vào để ờ, chống dỉ xét nên là nhìn nó hơi cũ cũ một chút nhưng thực tế nó là hàng chưa qua sử dụng hàng nhà máy thanh lý chỉ bị lỗi về logo thôi đó, nó có rất là nhiều các cái loại mũi độc đáo khác nhau này mũi dẹt này đầu chuyển này đầu chuyển rất nhiều đầu chụp mà bắn tôn mở ốc này kích thước lớn nhỏ thì cũng rất nhiều nhá rồi đầu ờ, chuyển từ ờ, phần vít qua bu lông đó đầu chuyển từ vít qua bu lông mấy cái đầu này là tất cả đều hoạt động bình thường nha anh em nhé. bi đều hoạt động bình thường kể cả mấy cái cây đầu chuyển này cũng là đều không bị lỗi nhá mình cam kết cho anh em là hàng không bị lỗi đó, ngoài ra thì có rất là nhiều các loại mũi vít này mũi hoa thị mũi lục giác đây anh em có thấy này đó rất là nhiều các loại mũi vít này PH1, PH2, PH3 này mũi hoa thị này mũi lục giác khác nhau đó và rất là nhiều đầu chuyện Ok thì ờ, cái ờ, tình trạng chung của vít là như vậy còn về cái hình thức bán ra thì ờ, tuy là hàng à, bán cân ký nhưng mà mình sẽ phân chia cho anh em một cách đồng đều nhất thì ở đây mình có thêm một ít vít vít ngắn đây nha mình sẽ có thêm một ít vít ngắn như thế này đó và khi anh em mua một ký đây nha anh em mua một ký này thì anh em sẽ có thêm hai lạng vít ngắn đó vít ngắn này là là 100% là đầu vít ờ, đầu vít hết nhá không hòa thị nhá 100% là đầu vít của hãng Dewatt ờ, và Makita này đó có khắc chìm ờ, logo luôn cái này mình đã vệ sinh rồi nó nhỏ nó ít nên mình đã vệ sinh rồi thì khi anh em mua một ký là anh em sẽ nhận được như sau đó là đây mình sẽ cân thử nhá đó một ký lửa lại trong đó cái hộp này thì nó trừ bì cái hộp này lửa lại còn lại anh em sẽ nhận được là ba cái ờ, đầu chuyển từ vít sang bu lông này đó ba cây đầu lối dài ba cây đầu lối dài đó một đầu bắn tôn bất kỳ bất kỳ nha em nhá có thể là 8 ly 10 ly hay là 12 ly đó mình cái này thì hàng bắn tôn nó ít nên là mình sẽ giao ngẫu nhiên thôi còn lại là anh em sẽ có thêm hai lạng vít ngắn hai lạng này nó sẽ tương đương với lại 50 đầu thì cái cách sử dụng của nó sẽ là như thế này đây. đây em mình lấy ví dụ nha đây anh em chỉ cần lấy một cây vít ngắn này anh em gắn vào cái đầu chuyển này đó và anh em lắp vào máy bắn vít anh em sử dụng đây như thế này chẳng hạn đó đó khi anh em sử dụng xong anh em chỉ cần tháo ra rút ra đó anh em có thể thay đầu khác đó, thay đầu khác này rất dễ rất đơn giản đó đó bản thân cái um, máy khoan của mình cốt nó hơi rơ nhá nhưng mà cũng chẳng sao vẫn bắn được bình thường còn cái đầu nối dài vít là không phải bị cong nha thẳng 100% mình bao cho anh em là hàng không bị lỗi nha đó anh em mua một ký là sẽ có bao gồm là định lượng cho anh em là ba đầu chuyển ba đầu nối dài còn lại là vít với lại mũ hòa thị như hình đây đó vít các loại này vít này đó và một bịch một bịch là hai lạng đầu ờ, vít ngắn đó anh em dùng thoải mái hai lạng này là 50 mũi đây sẽ là một ký nha giá 300 ngàn đó giá 300 ngàn một ký được lựa chọn như vậy Ok còn nếu như anh em mua lửa ký nha anh em mua lửa ký thì mình sẽ bỏ cho anh em là hai cái đầu chuyển từ 1 đến hai cái đầu chuyển và từ 1 đến hai cái đầu ờ, đầu uh, nối dài đó còn lại là sẽ còn lại là mũi vít với lại à, mũi hòa thị kèm theo đó thì sẽ được một lạng một lạng vít ngắn đó như vậy là sẽ là ở à, đây anh em có thấy là 6 lạng nhá cái hộp này thì nó nặng một lạng tức là anh em sẽ có tổng là lửa ký vít và giá sẽ là 160 ngàn nhá đó cái này à, một lạng mũi vít ngắn này nó sẽ bao gồm là khoảng 25 đầu nhá 25 đầu vít đó, giống như thế này đó 25 đầu vít giống như này để anh em có thể gắn vào cái cây ờ, cái cây ờ, lưới dài này đó và mình sẽ bao cho anh em là mấy cái cây lối dài này đều gắn vừa hết không bị lỗi lầm nhá đó mình sẽ định lượng cho anh em như vậy để tránh trường hợp là người bốc xô người được cái này người được cái kia thì mình sẽ chia đồng đều ra cho em như vậy ok bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để um, vệ sinh nó nhá đây thì ở đây là một ký mũi vít như hồi nãy mình nói này đó, mình sẽ đổ dầu hôi vào cái này là dầu hôi nha anh em nhá dầu hôi mình vệ sinh cho anh em xem này đó anh em có thể thấy là đổ dầu hôi vào tới đâu là mới tới đấy này đó đầu chuyển này rất là mới đầu mũi vip này sau khi ờ, sau khi rửa qua dầu hôi thì tất cả mũi vít của mình với đầu nối của mình này nó rất là mới đó như mới luôn tất nhiên là có một vài cây thì nó vẫn bị dỉ xét nhẹ nhưng mà không ảnh hưởng gì nhá tình hình chung thì ờ, nó rất là mới đó như thế này đầu lục giác này ok tiếp theo thì à, sau khi vệ sinh xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để à, nạp từ cho nó một cách rất là đơn giản cho anh em nào muốn à, nạp từ cho mũi vít nhá thì cái dòng vít này thì nó chưa có từ anh em cần phải nạp từ cho nó đây anh em đã chuẩn bị cho mình một cái bình ắc quy này một bình ắc quy nhá một cái cọng dây điện lõi dây càng lớn càng tốt nha em nhé đây mình sẽ test thử cho anh em này đó. không có từ nha. đó bây giờ anh em sẽ quấn cho mình như này một cách nạp từ rất đơn giản anh em quấn cho mình vài vòng như này nhá đó sau đó là anh em sẽ kẹp vào trong bình ắc quy như thế này còn một đầu dây còn lại thì anh em sẽ xẹt vào xẹt lửa vào cái cực còn lại nhá anh sẽ kích vào cái tuyệt cực còn lại như này đó đó anh em xẹt nhựa nhẹ thôi đó như vậy là xong rồi bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem này đó có từ rồi nhá rất là mạnh hai đầu luôn đó như vậy là đã giải quyết được vấn đề có từ cho em rồi nhá đó bắn thoải mái không lo bị rơi vít nữa ok mình sẽ thử thêm cây nữa nhé đây mình sẽ thử cây này cách làm cũng tương tự nhá anh em cứ quấn cho nó mấy vòng xong là kích vào bình ắc quy đây nhá chưa có từ này đó ok nhá rồi đó là cách làm từ không vít nha anh em là muốn có từ thì về làm cái cách tương tự ok quay lại sản phẩm thì mình sẽ báo giá lại cho anh em nhé một ký vít đây bao gồm đầy đủ như thế này sẽ có giá là 300 ngàn nửa ký sẽ bao gồm như thế này đó cả một cái bịch này luôn nhé là sẽ có giá là 160 ngàn là giá này thì sẽ chưa bao gồm phí vận chuyển nhé phí ship toàn quốc sẽ là 30 ngàn trên một đơn hàng anh em mua bao nhiêu cũng tính 30 ngàn Ok bây giờ thì mình sẽ chuyển qua sản phẩm khác nha. Tiếp theo trong video ngày hôm nay sẽ là bộ mũi taro nhá Đây, Bộ mũi taro, mũi khoan taro đa năng Sẽ bao gồm 6 mũi như thế này Đây, cái chất liệu của mũi taro này là chất liệu thép gió HSS nha nó có thể taro được các cái vật liệu uh, trừ inox ra từ sắt trở xuống là sử dụng ok chất liệu thép gió kích thước là từ M3 này M4 này M5 M6 M8 M10 tổng cộng là 6 mũi à, giá bán thì là 160 ngàn một bộ 6 mũi nhá cái này thì mình sẽ không bán lẻ mình chỉ bán một bộ như thế này thôi là 6 mũi 160 ngàn ứng dụng là anh em sử dụng để ờ, tạo ren cho các cái con ốc như thế này này đó bình thường mà anh em muốn taro nó thì anh em phải khoan trước xong rồi anh em mới sử dụng taro anh em quay đó thì cái bộ này nó đa năng ở cái chỗ là anh em cắm vào máy bắn vít sau đó là có thể sử dụng trực tiếp được luôn đây mình sẽ làm ví dụ đơn giản cho anh em dễ hiểu này ở đây mình có một con ốc 4 ờ, ly nhá mình sẽ lấy cái mũi ờ, M4 đây, 4 ly thì mình sẽ lấy mũi M4 tương tự với lại các cái mũi khác xin lỗi anh em là con ốc này của mình là 5 ly nhá mình sẽ đổi con mũi 5 ly đây M5 mình sẽ đo thử cho nó vừa chưa đúng rồi ok chui này là chui 6.35 ờ, nhá anh em có thể gắn vào máy bắn vít này hay là gắn vào máy khoan đều được đây mình sẽ test thử trên cây sắt này cho anh em xem nhé anh em có thấy là nó đã có nó đã có ren rồi nhá đó, anh em chỉ một vặn vào thôi chuẩn 5 ly luôn đó rất là chắc chắn nha ok mình sẽ thử lại một lần nữa nha tại vì cây máy bắn vít này nó có nó có búa nhá ok đó anh em có thấy là tạo gen tạo ren rất là đơn giản nhá đó vặn vào là xong đó ok nhá anh em có thể sử dụng nó trên các cái vật liệu như là sắt này nhôm này gỗ nhựa mica đều rất là ok nhé rất là nhanh gọn và đơn giản sử dụng được cho cả máy khoan và máy bắn vít giá một bộ 6 mũi mình sẽ báo giá lại cho anh em là 160 ngàn nhé và mình sẽ để đường link đặt hàng ở bên phần ờ, mô tả của video ở bên Shopee Tiếp theo trong ờ, video ngày hôm nay là bên mình mới về thêm được một ít đèn pin siêu sáng này đèn pin đội đầu nhá đây đó đèn pin đội đầu siêu sáng có dây đeo bằng à, giống như là dây thun có thể co giãn được và bộ sản phẩm sẽ bao gồm là một đèn này hai pin này đây nhá đây là pin theo đèn nhá cùng hãng sản xuất với cây đèn cầm tay của mình trước đó nên nó dùng cái loại pin cũng ờ, giống y hệt luôn đây là pin 18650 ờ, nhá đó anh em chỉ cần lắp vào như này đó sau đó đậy lắp lại này bằng cao su nó có thể chống nước rất là tốt đó sau đó mở công tắc lên đó. đèn này nó sẽ có 3 chế độ nhá là sáng mạnh sáng yếu và chớp SOS rồi ok mình sẽ cho anh em xem video test đèn nhé ở đây nó sáng quá nên là anh em không thấy đây có đèn nhé đấy sáng không soi trên trần này Đó, rất là sáng nha cái này ban đêm mà anh em đi soi thì nó rất là sáng ấy. Rồi Ok vậy là giá bán của một bộ sản phẩm Sẽ bao gồm là một đèn này, hai pin này Và một cục sạc nhá Sẽ là 110 ngàn một bộ Giá rất rẻ Hàng thanh lý giá rất rẻ Ở đây thì anh em sử dụng hết pin thì anh em chỉ cần cắm qua cái cáo rắc sạc này Đó là nó sẽ đèn nó sẽ báo Đây chính là cái rắc sạc của nó nhá Đó, Ok sản tiếp theo trong video ngày hôm nay là máy hút bụi chạy bằng pin nhé trước có rất là nhiều anh em hỏi là bị hết hàng hôm nay nó về thêm được một ít nữa đây là toàn bộ phụ kiện kèm theo của máy này có ống nối dài này vòi hút ờ, khe hẹp này cây chổi để tra thảm tra bàn phím máy tính một cục sạc pin này Đó. toàn bộ phụ kiện nhé. và đây là máy nha anh em chỉ cần à, mở công tắc lên này chất liệu của vỏ máy rất là cao cấp nha đó và đây là cái khay chứa bụi của nó này em mình sẽ cắn thử vào cho anh em xem đó mình sẽ test thử hút cho anh em xem nhá đó anh em có thấy là lực hút của máy rất mạnh và nó rất dễ dàng để lấy ra nhé sau khi sử dụng xong anh em chỉ cần bấm cái nút này bấm nút này đó và anh em tháo cái khay này ra ở đây thì nó sẽ có một cái màng lọc bụi này đó sử dụng lâu ngày thì anh em chỉ cần tháo cái màng này ra vệ sinh nhá vệ sinh cái màng này thôi để anh em đổ bụi ra ngoài như thế này đó xong em lại lắp lại rồi lại nhấn nút này anh cắn máy vào đó mình sẽ thử lại cho em xem một lần nữa nhá rất đơn giản và nhỏ gọn kích thước nhỏ gọn cổng sạc thì nó sẽ nằm ở đằng sau rồi nhá cái này em sử dụng để vệ sinh nhà cửa hay là vệ sinh hút bụi trên xe hơi thì đều rất là ok rồi về giá của sản phẩm thì à, sẽ có giá là 300 ngàn một bộ nhá bao gồm máy pin sạc pin của máy thì nó sẽ nằm ở bên trong rồi nha em nhá nó sử dụng pin 18650 à, Rồi, ok. Full bộ đầy đủ sản phẩm này. Công suất là 120W này. Đó. Sẽ có giá là 300k nha. Mình sẽ để đường link ờ, trong phần mô tả của video. Sản phẩm cuối cùng trong ờ, video ngày hôm nay sẽ là băng keo nhá. Đây, băng keo màu này. Đó màu đỏ này. Có những cuộn còn nguyên cả bịch như này nhá. Màu xám màu trắng màu xanh dương đó tất cả đều ờ, đồng giá là 5 ngàn một cuộn nhá anh em mua nhiều thì mình sẽ chia cho anh em mỗi thứ một ít băng keo này nó rất là dai hàng Đài, Đài Loan xuất Nhật rất là dai quấn rất là chắc và nhiều màu đẹp nữa đây mình sẽ cho anh em xem cái độ dày của băng keo này nó sẽ dày gấp đôi những loại băng keo thông thường anh em mua ngoài thị trường nhá những cái băng keo đen đó, là nó dày gấp đôi anh em cầm hai cuộn băng keo anh em so sánh mới biết được giá thì chỉ có 5 ngàn một cuộn nhá 5 ngàn một cuộn nhiều màu Đó. như vậy là mình đã giới thiệu cho anh em một vài những cái sản phẩm trong ờ, video ngày hôm nay rồi anh em nào có nhu cầu quan tâm muốn mua những sản phẩm này thì ờ, có thể liên hệ cho mình theo hai số điện thoại trên màn hình hoặc là đặt hàng ở bên Shopee đều được mình xin ờ, lưu ý anh em lại một lần nữa là bên mình chỉ sử dụng duy nhất hai số điện thoại ở trên màn hình nhé ngoài ra tất cả những số khác đều là giả mạo và bên mình không nhận chuyển khoản trước cũng như là không bắt anh em đặt cọc trước nha tất cả đều là ship COD nhận hàng mới phải trả tiền nhá anh em lưu ý để tránh bị kẻ xấu lừa gạt Ok cảm ơn mọi người đã xem video nhá, Mình xin ờ, kết thúc video tại đây